Hello xin chào mọi người Cảm ơn mọi người đã nằm vào channel của mình Và mình là gì đây Và video ngày hôm nay thì mình sẽ tiếp tục đến bài mát là chúng tôi giải xuất Chúng tôi luôn thấy là Skyblock nhé Thì trong video lần trước cho mình đã có à, Chuyển thiên con đến nay tập đầu tiên và làm cho mình một thử ruộng Và một cái vùng à, để trong cái nhà này cái cái của mình mình thấy cũng đã lớn rồi bây giờ chúng mình sẽ xuống đấy và đặt cái này để lại một ít gỗ để làm à, để làm những à, việc trọng tương lai nhỉ để ra thì đời những cái cái này rùng rời ra không phải vào trong lại thôi đây chặt sẽ cho cả cái này luôn hôm nay à, không thể à, đi ra mỏ cái thì mình sẽ anh phải chạy tầm làm một cái vùng để à, để à, từ thôi như cái lúc trước ấy những cái chỗ lúc trước cùng anh chúng mình đã đào khá rồi à, để à, mở ra mà con nào nó tạo lại này là cái đào nữa đấy thì con ở lại cục này nữa lại thôi thế này nữa ngủ thì à, ở bên sẽ sẽ phải ngủ vậy thì cảm ơn còn những người là họ, họ không ngủ thì à, khám khám đâu vậy cho nên phải đang chiều rồi đấy đây chị đang nãy ra cái cái bên này nữa ra những cái này khả năng sẽ rung xuống đấy rung xuống nha rung xuống đi lên giờ thì à, sáng thu hoạch một ít lựu luôn và nó sẽ nhấn rộng một ít lựu thấy nữa lấy ra lại một ít lựu thôi mình sẽ tìm cái nào thì nó mình sẽ à, đặt để vậy đấy thì cảm ơn anh hay tập cho mình là cố gắng đau ở chỗ này này là một à, để mở rộng cái này ra và làm một cái khu farm riêng này thì nhưng mà trong thời gian ấy thì cái chỗ này của mình à, cái cấp của mình cũng đã hư rồi bây giờ thì mình sẽ để tạo một cái cấp mới vậy nên mình sẽ làm một cái cấp mới thế này để đào để làm công việc đào rồi nên mình sẽ à, đào hết tất cả cái Hôm nay lại nữa thôi <laughs> bây giờ thì à, thì ba à không mình không ngủ được mình cứ út ai có gì ngoài này ta đây ra chạy thang nhiều oh. bây giờ thì à, mình sẽ à, đi cái vùng bó này chứ mình sẽ không đi ra được ngoài vùng bó này nhưng mình có à, một lệnh để tắt cái vùng bó này ấy được đấy và bây giờ thì mình sẽ làm một cái cú để phán đôi nhé đấy bây giờ mình sẽ chuẩn bị rất là nhiều gỗ và một ít thang rào đấy à, còn làm cái vùng cái chỗ phán đạn nữa chứ bây giờ thì uh, mình sẽ phải đem một ít đá của mình lúc nãy giờ mình đào đấy giá trị chạy tạo khoảng một ít à, gạch đá thế này đấy trên này có thể giá trị đặt lại những cái trong này mình sẽ lại theo cái ban chạy tạo nữa và bây giờ thì mình sẽ làm một cái body ra vì cả nhà mình như này không nó sẽ không làm sáng nhanh quá đâu à, rồi lúc đó thì mình sẽ phải làm viên làm một khung viên cho thì à, nhà của mình nếu như cho nó đẹp hơn này đấy nữa nên em biết đúng ta không nghĩa là đầu vậy phải vơ đầu luôn đấy rồi thế thì à lát ra phía sáng như này một chút chút đấy mình sẽ làm một vệt thẳng ngang như thế này ở chỗ này mình sẽ như thế này kéo dài là khoảng à, một hai ba ui à, một hai ba bốn tám sáu mình sẽ kéo là khoảng sáu bảy năm chín phải làm chín giờ thì mình sẽ làm một cái Minh Vũ ngồi phía trên này Thế là 1 2 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 à, 9 10 11 12 13 13 ở thằng này và làm lại tổng làm anh Vũ ngày 1 2 3 4 5 6 10 11 12 ui ok đấy nha đi đặt lại lắp lại chỗ này lại luôn thôi đấy ui ui mình hãy trả rồi ra ra chạy đà thành một trả nữa thôi đấy ban chạy đà đấy mình sẽ lại lại luôn Three days later. Đấy, thì mình đã làm xong cái chỗ này rồi, bây giờ thì mình sẽ à, đặt một ít đục để như đó là sẵn này. Đấy. Rồi bây giờ thì mình sẽ à, làm một cái chỗ để à, gọi là phản đâu vậy Đi cái chỗ này thì mình sẽ đặt bàn cao khoảng như thế này còn phía dẫn này là mình sẽ đặt một ít hàng rào video này của mình mình sẽ làm nhỏ thôi khoảng à, nay thì mình sẽ đặt ở đâu này đấy rồi bây giờ thì làm cái chỗ này đặt lên này nó sẽ ra cái như thế này đi cào lên như thế này nhưng chắc là chắc chắn lại rồi cái chỗ này cũng phải lòng lại nữa đấy bây giờ thì mình sẽ là à, tổng tìm được lên hết đi anh bao thế này ở chỗ này thì mình sẽ làm ngoài như thế này đấy ra thành một cái tổ farm đâu ơi. Bây giờ chỉ một, một ít nước nữa và nó à, lên đột vị thế này rồi đấy để ra cho mình sẽ đừng là phí việc này và kháng lấy lại nè mình có kim cương nè nhưng mà cả cấp của mình nó không được mạnh lắm này vào đây kim cương lên đây rồi đấy ui à zombie zombie thế nhưng mà nặng mình à nặng mình nặng vậy Đấy, bây giờ thì sáng bên này và mình sẽ làm một cái chỗ có phán đá luôn ừ, phán đá thì mình sẽ làm nó ờ, nhưng khá là đơn giản thôi anh nghĩ thế này đấy sao hôm nay thì mình sẽ đi xuống đấy đó là một thịt là thịt thế này Ui. À, bây giờ mình nay mình đụng rồi. ra đụng được đậy. Mà đi vào đây phải lại một số lava. Đấy thôi, mình có số lava rồi. Ui, sao này mà chạy vào được ta? Là mình phải đạp xuống như thế này. ơi thấy mình đau như thế này thì nó nó sẽ dị được như thế này mày lại những cái mình thấy đi tại chỗ farm bên này thì nó nhanh hơn này tôi có cả khoáng sàn, tôi có cả đá nữa à nè Nguyễn rồi Ờ thì bây giờ thì mình sẽ à, vui mình đợi là nhập đâu và đi ra khu à hay sẽ đi ra khu em chạm có em chạm được cái lúc nào xin xin phóng anh có một ít kim cương nghe Đó thì lại một ít quẻ Em làm một cái cấp rồi Vậy à, mình thử thì xem có à, anh chạm cái cúp này không Đấy Nó sẽ là à, khối anh chạm thôi Đấy, chỗ này là khối anh chạm này Chỗ này phải có lưu lấy nó sẽ lại một ít lưu lấy của mình nhá Ừm, Anh sẽ lấy toàn à, 12 cái đi. Ok. Anh cá à? Ui. Phải mới đầu được cái này. Ừ. Anh chán nó ra. Ok, không có chỗ anh chán à? nên mình phải từ chạy bay, mình trả lại và đến cựu để tìm cái block hacking tag ở đây mình sẽ mua khoảng 10 à, cái đi rồi ui mua nhắm 20 cái luôn mình sẽ mua một à, cái à, à, một cái xác ai đúng không ha 하루만 ít cây sắt 들어 này rồi giờ thì mình à, sẽ đi về ui à, mình còn phải mua thêm một ít nữa chứ này mình sẽ mua à, một ít à, đôi là phạt lắm nhỉ trong linh tinh đây nó sẽ mua một cái um, à, có sạch à um, bây giờ nó sẽ mua thêm một cái nữa hello nó sẽ mua thêm một cái nữa thôi rồi bây giờ thì à đi vay thôi đấy à không đi vay ra phải nhưng mà như thế này để để đi vay đấy bây giờ thì lại một ít kim cương ở đây ra à, để tao, à, mình phải đập cái cái sắt này để lại bị sát để làm băng cương họ à rồi thì mình sẽ đặt ở mình cảm thôi mình sẽ đặt ở chỗ này lại nhé để cho ra bây giờ là cơ đấy đi xuất bộ còn một răng xuất bộ nữa thôi ha bây giờ bài đang để nào à, một ít đã mai ơ à, ăn cho nó mà. nó sẽ bằng khoảng bạn vào hai start đấy đã lấy một tên thôi bây giờ thì à, mình sẽ à, để ra à, à, mình sẽ mua một ít đá để làm đá mai đá à, đúng nhỉ đá min này đá min đá min nó gọi đá min thôi ok làm sao làm được à, cái bàn bỏ trong cái chán này đấy này ồ ta làm để làm như vậy đấy ok uhm. em phải tăng là chín nữa ra à, nội sát nữa thì phải phải không phải ra gạt à, này hay là đúng này cả này này có đủ hay không không ra được cái ban này luôn ừ có thì nó chạy chạy ra thêm à lại thêm tay một ít à Tắt là bị sống này đã Còn hai bọc đụng cái luôn Sau đó chạy vào một ít khẩu sát Ui, thiệu lên khẩu sát nữa chứ Thế thì anh phải là đây và đa phá một phát rồi kim cương này à, mình quan sát cần khoảng một khẩu sắt nữa đây để ra xem có sắt nào không kim cương nữa nè à mình đau mới được có chân này thì bây giờ chương này sẽ vào sọt vào mũ luôn rất là nhắn đây sớm gọi sạn dạ mua ok bây giờ mình đau mình giảm bạn là à giảm mình ấy dạ bạn dạ bạn dạ bạn không còn mua à tân dạ bạn thế nè à, bây giờ thì phải ra phá tên một ít nữa sao này thì hám mộ cho làm bao mình chạy sát một con khỉ kiếm cả pha ra lại rồi nào đây con khoảng à thổi nữa bài bài quăng là thôi toàn kim cương người ta đầu ban đầu rất nha à ban đầu á à không mang thiếu hai quan nữa nào ngán ngán rủi nào ok lẩu thế ok ok ok đấy thì à, lại ra ừ, thêm một thịt nữa thôi là khoảng à, này đấy chỗ này đủ rồi để tạo ra một cái đè đấy mình sẽ đặt cái đè ở đây luôn đấy để sẽ tạo ra một cái cúp nữa cúp thêm ra một cái cúp kim cương nữa nó là răng gì nọ ừ rồi mình mà mình không tem mình không tem là mình mài chán đi cái này đi anh đồng lên máy đi chiếu vui vẻ wow ok bạn đồng em ha ai đấy nhở tao cả cấp độ giờ tao một ít cấp độ này mình nhãn chán luôn hai trăm lá đô tròn cho mấy nga thì làm ít cấp ngay này lượt bỏ xong nó chán Chứ À đây ơi Giá tay ơi Giá cãi dòng gì à nữa Wow Đấy thì mình sẽ Hai cả cấp này của mình lại để Một cái cấp xì lớn Đấy tụi nắng kinh nghiệm Mấy tụi này lắm Mình sẽ đặt này Đi suốt trăm hồng Đấy Ui Cái cấp của mình giờ mình khá là xìm luôn này này Đấy Đao nó khá là nhãn Đao nó còn Nó không có giá tay nữa chứ Vậy giờ thì mình sẽ đi tham gia một chuỗi sự kiện ở trong cái thời gian server này nhé nên mình sẽ để thú quả nay để em có có cái chỗ nào để mình đến không phán có chỗ gì đó ui chỗ này lắc đi à cái chỗ này trả được lọc nè thôi em mới sẽ lên cả chỗ gặp BBB thì mình thử xem BBB như thế nào nhỉ đấy chỗ này có khá là nhiều người để đây để BBB luôn mình sẽ ra đây và thử xuất nhé Mặc dù đâu của mình là khá là hiểu luôn Giờ ta Cả À cái chỗ này chỗ cả nè nâng cấp ok chỗ này nó thể để mình để cái khu gạt gạt đấy để à, chém cái chỗ này như thế nào ừ. đây đây để chỗ đây à đây là đây này thứ ba ui ba xin đây lũ nó làm sao để có cái à ba sở cấp à vang gì gì đấy chứ ngang đẳng cấp này ta để mình để tìm cái chỗ đầu như thế nào di chuyển đi mạnh thế quy quy toàn yeah hạt rộng thân cây wow sao mình phải tìm cái chỗ đi đầu mẹ cái này đã trọng nè quan trọng này tăng lượng này cái á mạnh thế cái này chắc cây lẩu đạn đấy ui lắc lắc lắc uhm. nên là cái chỗ tim cái chỗ để đầu nào nó nó có cái nét mang bé ra đúng rồi để mình sẽ mấy cái này đổi tay nấu mình để nữ nên là còn dòng chủ thích cả phải giữ lại rồi cái này văn phòng đã rồi cả không thể giao gì à, làm sao được có cái này à các bạn biết cái này đầu đó thì nhà hãy comment à, phí chữ để à, giúp mình à, bị thêm để trao đổi một ít đâu nhỉ bây giờ thì mình sẽ quay về con đảo lại thôi đây đấy bây giờ thì à, thì trong video ngày hôm nay thì mình đã có làm cái bạc của ban của anh chán này và làm một cái chỗ để gọi là phạm một ít à, sản như thế này và đồng thời thì mình đã cũng đã biết thêm rất là nhiều điều ở trong server này nữa thì à, để các bạn thấy cái video này để lại cho mình một like một đăng ký kênh của mình nhá. và đừng quên vào cái trường thông bạn để nhận thông báo mình nhé khi mình làm video mới nhé à thì xin chào và gặp lại các bạn bye bye bye bye